rồi 4 giờ 30 khởi hành từ McDonald <coughs> nếu mà anh em nào mà chưa có có xem cái clip trước mà mình à, mình mình có quay lại cái lúc mà mình gắn setup cái con Twitter Plus á thì mọi người à, xem đâu đó mình để cái link đâu đó trên ở phía trên này nha ngõ Sài Gòn cửa ngõ Sài Gòn đi về các à, tỉnh miền Đông và phía Bắc buổi sáng à, người ta đi tập thể dục thích ghê hồi nãy nãy giờ thấy mấy đoàn xe đẹp rồi vui chơi lành mạnh cầu Sài Gòn à, cái cảm cảm giác khi gắn cái con ờ, con booster lên á thì nó có khác nhiều á khác nhiều á à, trước đây mình mình đi lại bô thì mình mát xăng gió lại nhưng mà mình không có cảm nhận sự thay đổi nhiều lắm là tại vì mình mình hay đi đường dài á nên là nó khi mình chạy mình sẽ trải qua rất là nhiều cái ờ, cái loại địa hình đường ha cái điều điều điều kiện đường sáng giao thông với thời tiết nó nên là trên một cái cái cung đường mình đi mình ờ, mình trải qua nhiều nhiều cái thứ nó khác nhau lắm cái map săn gió thì nó nó khích lại cái tỷ lệ săn gió nên mình không có thấy nó thay đổi nhiều nó cứ nó cứ giữ đúng vậy nên mình không có cảm nhận được thay đổi còn cái này thì nó nó trong cái mỗi điều kiện ví dụ mình chạy à, mình chạy trong phố đi mình chạy trong phố thì à, mình hay chạy vòng tua nó không có cao được vòng tua thấp thấp mình thử à, chạy vòng tua thấp mà chạy suốt cao xem coi nó cái khả năng nó mượt mà đến cỡ nào thì mình thấy nó nó ổn hơn nó ổn hơn là ổn hơn là zin rất là nhiều còn chạy à, tốc cao à, tua cao thì không nói rồi à, chạy à, tốc cao tua thấp chạy chậm rồi à, sang số cảm giác nó nó nó cũng nó cũng mượt hơn á để xíu mình chạy ra à, lên Lâm Đồng điều kiện khí hậu nó khác coi là nó có bị thiếu xăng như ngày xưa không nay mình đi chắc à, giờ này chắc à, mình sẽ tới Đà Lạt đâu đó tầm 8 giờ 8 rưỡi gì đó mình thích đi nó thoải mái không có ràng buộc gì giờ giấc thời gian tốc độ vậy hết đi thì sao mình cảm thấy mình à, thấy thoải mái là nó được rồi mệt thì nghỉ hết mệt thì đi nên là đi cái kiểu của mình là chỉ có nước đi mình với đi với ai được đâu tập cái thói quen nó nó nó khó ghê á mà mà khi đã quen rồi á mà sửa nó thành một ờ, để thành một cái thói quen khác nó còn khó ác nữa ngày đó mình ờ, mình chạy ờ, mình hay rồi đó mình mình tập mình cứ để để hờ hai cái ngón lên lên lên thắng nè con thì mình chạy mình buông ra chứ mình không có ôm nó à, riêng cái thắng thì mình chạy mình cứ hai cái tập của mình là hay à, mình mình à, mình hay để lên đây mình à, kiểu mà dự phòng á nhưng mà sau này mình xem một số biker nước ngoài với lại với lại các anh hướng dẫn mà chạy xe an toàn á thì người ta khuyên là không nên bỏ cái, thói quen này à, mình chạy mình cứ à, như vậy thôi rồi à, à, có chuyện cần thắng gấp thì mình mới để à, hết mấy ngón tay lên cái cần thắng và mình thắng luôn chứ không có thắng bằng một ngón hai ngón gì hết cái lý do mà để như vậy là theo các chuyên gia là mấy biker mà kinh nghiệm người ta chia sẻ ta nói là uh, do khi mà khi mình thắng á, là mình buộc phải ờ, thòng ga mình mình phải nhả ga ra nhưng mà nếu như mà mình cái tư thế tay lúc đó mà mình mình để ờ, để sẵn lên trên cái cần thắng rồi á thì khi mà mình bóp bằng mấy ngón đó thì mình lại có xu hướng là vặn ga tăng ga đó thì đúng là như vậy mình à, khi bóp mà anh em nào không quen hoặc là phản xạ trong một cái tình huống mà mà thấy um, phản phản xạ phải phải nhanh đó nhiều khi nhiều khi không không ờ, không có đúng trong ờ, cái kỹ thuật nên là thường có xu hướng là sẽ vặn ga lúc mình bóp cho nên à, là với cái tư thế mà mình không có để mấy cái ngón tay sẵn lên đó đó thì khi mình có nhu cầu thắng á mình mới bỏ ra mình bỏ ra mình để lên mình bóp thì lúc đó là mình thòng ga <clears throat> đó thì theo mấy anh phân tích như vậy á rồi à, mình thấy nó đúng cho nên là mình đang tập mình đang tập dần là bỏ cái dù để cái ngón tay lên đây bỏ ngón hay ngón như sẵn đây nè mà đỏ đi giống như là lúc à, chạy chạy bên bên tay côn mà cũng vậy khi mình buông ra rồi là mình buông luôn mình không có giữ để mình tập cái thói quen này cho nó bỏ thói quen cũ nhiều khi cũng quên có đỡ lên đi đi đường xa thì dễ lắm không có không có khó mình đi trong ờ, phố là mình cứ phải ờ, thắng dừng thắng dừng hoài ấy, nên là để lên thế nó cũng tiện còn đi đường xa thì mình mình mình, mình dễ dễ tập quen hơn gần tới uh, cuối đường uh, gì đường võ nguyên giáp à. ra địa phận của chẳng bơm nhà này à, xe tải à, đứng đợi đến giờ để để chạy à, đến đây mới hết à, giới hạn tốc độ 60 nè à, thường là lên người ta hay bị cái thói quen chạy lên cầu là ta phải chạy tốc độ nhanh để bù lại cái dốc á mà ờ, để giới hạn à, tốc độ 60 ở hai bên đầu cầu á nhiều khi nhiều bất tài nhiều anh em không không có để ý chạy lố rồi đi qua dốc là bị lụm liền chỗ này xe máy được chạy không đi xe máy có nhiều cái được ưu tiên lắm ờ, đâu có phải cứ phải chạy ra làng ô tô làm gì cái chạy làng xe máy là được đèn ưu tiên cho chạy ô tô là phải dừng bữa nay là ngày ngày cuối của năm cũ ha cuối của năm ờ, cuối của năm 2020 một cái năm rất là khó khăn với đa số mọi người ai cũng gặp khó khăn hết nên là chúc mấy anh em à, biker giữ à, được nhiều sức khỏe ha năm nay là chúc sức khỏe là thấy ý nghĩa nhất luôn á nay ngày cuối mà không có thấy à, anh em nào đi ra đi ra miệt này hết trơn ta đi nãy giờ thấy vắng hoe không biết đi trước đó rồi hay sao á ừ, đi ra đây là nó đã gì đâu luôn á thấy đường trống nó đã đường đường trống đường à, đường láng đó. ngờ là ngày cuối ờ, ngày cuối cùng của năm mình lại đi một chuyến ờ, xa mà lâu lắm rồi mình không có đi đó là quay về Đà Lạt có việc đột xuất à ủa mưa hả 2 giờ này vẫn còn mưa mưa nhiễu vài hộp. chở đồ đi bán thương ha có vàng bài cờ Exciter 135 SH mod <laughs> bữa nay à, ít thấy mọi người đi chơi lãi hay sao không thấy mà lâu mới thấy được một chiếc tưởng đâu là bữa nay à, kẹt công việc mà đi cái ngày này chắc nó đông lắm chứ chắc là mấy uh, mấy anh em à, tranh thủ nghỉ phép à, một hai ngày trước đi rồi sao á cái này à, lễ nghỉ thêm thứ bảy chủ nhật nữa chắc ai cũng tranh thủ đi chơi dài đến ngã ba dầu dây rồi sao làm mấy cái này che hết rồi không có biết đến đâu rồi ờ, chắc là ngã dầu dây á lâu quá không đi quên quên mấy cái móc á giờ sao quẹo quá ta ui có đường quẹo hơn quá cái này mà không có đường quẹo chắc tiêu luôn quá ok quẹo quá được rồi biker gì đâu quẹo qua đường được mừng gần chết <laughs> rồi qua đường thiên đường của chúng ta rồi thiên đường của các biker nè còn về nếu như mà mình đi à, xong việc mà về sớm thì à, mình sẽ đi cái à, cái đường tỉnh lộ bên bên bên kia về nó hơi xa một chút nhưng mà nó sẽ ít xe tại mình về ngay ngày lễ nên là cũng không biết xe đông bên này chắc đông lắm với lại cũng chưa đi đường bên kia bao giờ nên đi cho nó trải nghiệm thấy mấy anh em à, đi bên đường đó review ờ, thấy ờ, thấy đường đẹp ra lấn xe hơi chắc là có cũng có đoạn hơi xấu nhưng mà mình thấy ờ, như vậy là cũng ổn mà đẹp vắng xe chạy mượt hơn á, mấy đồng chí mình cũng không không chắc là đi à, mấy cái bô mà quá ồn ào đó, thì à, không biết là nó có có chỉnh nổi không chắc mấy cái đó phải phải map chứ còn giải pháp này thì nó nhẹ nhẹ thôi chứ còn à, nặng nặng chắc nó chỉnh không nổi cái lại bô mình đi có tiêu nữa nên là nhiều trên là thông số nó không nhiều Ờ, đối với mình là mình thấy ờ, đạt yêu cầu á mình sẽ tranh thủ chạy lên ờ, đến chân đèo bảo lộc mình sẽ dừng xe nghỉ một chút rồi mình sẽ chạy chặn thứ hai là lên tới đà lạt luôn rồi mấy đoạn này nó nó tối lắm chắc là mình sẽ không có quay để dành pin với lại thẻ nhớ mấy cái đoạn nào sáng đẹp quay cho mọi người coi ha Dậy dậy dậy dậy Đường đẹp quá trời kìa <laughs> Nói nghe giật mình ha à. Tranh thủ đoạn đường à, vắng tối nãy giờ tranh thủ ngủ một chút thôi Nói đoạn này à, dậy chạy tiếp Ô, <laughs> đường đẹp quá thiệt chưa thiệt chưa còn 200 cây nữa là tới Đà Lạt một ngày cuối năm thật là thích không biết nói gì ngoài chữ thích đó mình thích cái à, mình thích cái cái bình minh cái sáng ánh sáng nó dịu dịu như vậy nè thích ghê hỏi người ta nói chụp hình à, phải lựa lúc bình minh chụp sáng nó vừa đủ vừa đủ để à, tấm hình nó đẹp thôi chụp giữa trưa là rất là khó để có một tấm hình đẹp một ngày mới ngày cuối cùng của năm cũ mọi người còn uh, thì được đi tới đi lui như thế này à, may mắn lắm rồi thì năm nay cũng có nhiều việc ha mình à, mình thấy à, cũng có nhiều chuyện thấy đáng buồn đáng tiếc à, mình nhớ à, có một cái clip mình nói về cái thói vô cảm á mà mình thấy nó nhiều nhiều cái trường hợp mình thấy rất là dễ thương mình không hiểu tại sao mình không hiểu tại sao nó rơi vô một số cái tình huống đó, nó thật là buồn buồn thì mọi người lại xử sự rất là kỳ cục cái chuyện cái chuyện ờ, đau thương của gia đình khác ờ, mất mát của người ta mà mọi người có thể tận dụng nó để ờ, để quảng cáo cho rồi PR cho cái công việc của mình cho tên tuổi của mình rồi uh, rồi nhắc cho cộng đồng mạng nhớ về mình chả hiểu tại sao mình lại lại tận dụng những cái cái sự mất mát của người khác để mà cho cho bản thân mình nó không hiểu nổi khi có những cái tình huống khác là cộng đồng mạng muốn chia sẻ rất là nhiều á ví dụ như là trong lúc mưa bão đó rồi rồi lũ lụt á nhiều nhiều xe tải nhiều xe hàng người ta cố tình người ta đi chậm lại để ta che chắn gió cho cho những chiếc xe đạp xe máy đi qua cầu hoặc là người ta dùng cái xác to của, của xe để ta chặn cái nước đang cuốn mạnh để cho người ta băng qua một cái con đường bị bị lục có những cái hình ảnh mình thấy rất là ờ, đáng yêu luôn á ờ, nghệ sĩ thì cũng là con người người ta cũng có nhu cầu được riêng tư người ta cũng có nhu cầu cho gia đình bản thân cũng không hiểu tại sao mọi người lại hành xử như vậy Đấy, xong ra nghè này nước nước lớn nó chạy đường xa mà buổi uh, sáng sớm hay buổi tối mà không có đeo full phay là không chịu nổi đâu chạy mà mấy cái con uh, bọ đó nó bay nó đập vô mặt bụp bụp bụp nát bét trên cái kính ờ, full phay luôn nếu mà mình mà không có cái kính đó chạy nó, nó khó chịu lắm nay có vẻ cuối năm nó không lạnh lắm đâu mình nhớ năm ngoái năm mấy mấy năm trước nó lạnh thế là năm nay đấy nó không lạnh đi mình làm mặc cái áo lạnh quá trời mặc cái áo dày lên trên kia mà nó không lạnh chắc buồn lắm luôn á đến định quán rồi đến uh, <coughs> đến địa danh đá đá ba chồng rồi chuẩn bị à, đến đèo chuối mới ghé à, chưa chưa tới đèo chuối mà phải ghé vô à, ăn à, tại vì nó cũng hơi đói sáng ha, dậy hơi sớm nhưng mà tại vì cái đoạn sắp tới là nó nhiều cái đoạn nó đẹp mà cái pin Goro thì có lại hết nên mình à, ghé vô sẵn ăn sáng rồi mình thay pin luôn à, nếu như mà ghé sớm rồi thì bây giờ là mình sẽ chạy một mạch lên đến Đà Lạt luôn không có ghé ngay chân đèo Bảo Lộc nữa vô đèo chuối ha quá đó năm nay ngoài à, ngoài cái chuyện à, nó rủi ro về à, dịch bệnh thì kinh tế cũng mọi người cũng bị ảnh hưởng nhiều nên không có thấy ai đi chơi chứ mấy năm trước là mấy cái ngày này là công lắm á nhất là cái dịp mà nghỉ ờ, được nhiều ngày liên liên tiếp vắng ghê ha Đường vắng lắm luôn á Chuẩn bị à, vô đèo Bảo lọc nha nay đường vắng chưa bao giờ mình đi lên đây mà đường nó vắng như vậy á tại thì ờ, trên Bảo Lộc thì cái nhiệt độ nó nó nó nó lạnh hơn nhiều rồi ha nó lạnh hơn ở dưới Sài Gòn mình nhiều lắm á nó không hơi mát đâu à, à, cũng là cái cái ờ, cái bộ này nó giúp cho mình cái gan ti nó vẫn ổn định đều khi nó qua nó đi qua một cái ờ, cái cái ờ, môi trường nó lạnh hơn bình thường thì uh, xe mình mà chạy map bình thường ở uh, ở Sài Gòn đi thì đi uh, mấy cái chỗ mà lạnh như Tây Bắc với lại uh, Đà Lạt đồ á những cái nhiệt độ nó lạnh đó, thì thường thường là nó xe nó sẽ bị yếu đi mình chạy mình cảm giác nó yếu đi á yếu đi rõ kiểu như nó bị thiếu xăng á thiếu xăng gió vậy á nhưng mà có có cái bộ này đó thì à, nó giúp cho mình vẫn giữ được cái ổn định của cái xăng gió cho nên là xe nó nó vẫn à, bốc với mượt như như bình thường ha để có dịp nào mà đi ra sang ren cái chỗ nóng ra coi nó có bị dư xăng không nó heo thường là đi chỗ nóng thì nó sẽ bị dư xăng nó heo xăng rồi nó hay kêu là một, một khó chịu lắm giả quỳ tàn rồi ha này, hôm nay lại không có dịp đi lên ờ, đây vào lúc ờ, giả quỳ ờ, mùa giả quỳ giả quỳ tàn rồi trên đây mới bắt đầu mới thấy uh, mấy bạn đi chơi bằng xe máy nè ở đồng nai một biker cũng à, độc hành nè được á nhìn phong cách à trạm thu phí nữa là đến di linh này nè gắn cái à, cái bộ router này vô thì nó cũng đúng là nó cũng như tương tự như map á à, nó heo xăng hơn rõ ràng nó heo xăng hơn nhưng mình chạy map zin á thì uh, nhưng mình đổ đầy bình xe này á là những lần trước mình chưa có gắn á thì mình chạy phải đến uh, uh, qua Đức Trọng phải là qua Đức à, qua Đức Trọng một chút xíu thì nó mới hết um, khoảng 10 lít thì lúc đó bình xăng sẽ còn lại khoảng tầm 4 lít thôi nhưng mà cái uh, gắn cái bộ này vô á thì hello alo sao sao em à không phải em em nhầm số rồi quảng cáo chỗ này nó nó làm mình bực bực mình ghê luôn á đủ thứ chiêu trò bóc máy lên rồi nói chuyện như là người thân người quen à, lâu ngày gặp lại mình nghe mình mình cũng tưởng đâu là không biết là chết rồi không người quen mà mình không nhớ hả mình cũng ráng mình ngồi nghe nghe hồi cái vô cái quảng cáo rồi hôm nay thì à, giả bộ gọi lộn số Đấy, ờ, mình trở lại cái à, cái bộ này ha nó đúng là nó heo xăng hơn nó heo xăng hơn một chút thì à, à chưa tới đất trọng gần gần tới thôi thì nó nó hết 10 lít xăng ngày xưa 10 lít xăng phải chạy từ Sài Gòn ra tới à, hơn qua đất Trọng một chút thì mới 10 lít ok vậy thì nó cũng đúng tại vì nó rõ ràng là nó nó chạy nó mạnh hơn nó nó bốc hơn á nó mượt hơn nữa là nó xăng gió nó phải bơm ờ, thêm vào nó chạy vòng tua thấp nó cũng phải bơm xăng gió thêm vô để để cho nó nó xe nó mượt lại à, xong việc là giờ mình à, dạo một vòng Đà Lạt ngày à, cuối năm rồi cho mọi người xem ha ai không có điều kiện lên à, đón giao thừa ở Đà Lạt thì à, mình xem cái clip của mình mình ờ, cũng chỉ ờ, ra đây sớm thôi tí xíu ờ, gần giờ giao thừa mình cũng cũng về lại chứ mình này không thích mấy cái chỗ đông nhưng mà xem coi cái không khí với lại mọi người nó có đông như mình tưởng tượng không à, mấy hôm nay là mấy cái chú công an giao thông mà cũng vất vả đây đây quảng trường Lâm Viên quảng trường Lâm Viên cũng chưa đông lắm ha giờ này người ta còn đi ăn tối này kia được à, ta chưa có ra đây đâu Ờ, giao thừa gần gần giao thừa chắc đông sẽ đông Bây giờ này là mấy anh cảnh sát anh đảo rảo rồi đó Vợ hồ xuân Hương nó đẹp chưa bên này nhìn qua bên quảng trường lâm viên mình hiểu sao cái à, cái biểu tượng của quảng trường lâm viên là cái hoa giả quỳ đó người ta không làm sáng lên người ta không làm sáng lên cho nó nổi nhưng mà sáng lên cái hoa giả quỳ đó nhìn đẹp lắm ha vẫy tạ nè này mấy thấy mấy cái ờ, gánh hàng nào rong mà nó bốc khói rồi lên nhìn tới bụng giờ mình đi về khu hòa bình thấy năm nay ờ, không biết ngày mai người ta lên có đông không chứ ờ, như vậy thì nó cũng ờ, không có đông lắm so với lại những cái năm trước đây đây, phố đi bộ phố đi bộ mà bữa nay à chắc chưa tới giờ chưa tới giờ cấm xe vào đây ngồi uống sữa đậu nành ăn bánh tráng nướng đó là đúng bài luôn đó nay mình uh, đi ăn mình ờ, cái gì đi đi uống ly sữa đậu nành rồi về bữa nay có chương trình ca nhạc nè xe anh em chơi mô tô lên cũng nhiều đó này không biết không biết là có chỗ cho mình đậu xe không sớm sớm thì chắc được đông quá sao mình không có thích đông à <laughs> không thích đông xíu nào đậu nành thì uh, uống chỗ ờ, tam bạc hổ là ờ, đó giờ là quán này nổi tiếng đó giờ rồi giờ không thấy bắp nấu thấy bắp nướng không à không thấy bán mắp nấu nướng mà trời à, trời lạnh nó cứng ăn nó không có đã bằng bắp nấu nhai mỏi răng hơn bắp nấu mình vô đây mình ăn hủ tiếu gì đi rồi mình về mình chạy xuống đèo để đêm cho mọi người xem ha xe chạy ngược chiều rất là ghê chạy lấn tuyến lấn nếu mà xe khách đó. đi đèo đêm là <clears throat> hết sức cẩn thận len ai nấy chạy chứ mà chạy mà xỉu qua len của người khác luôn à, rất là nguy hiểm luôn tại vì đường đèo dốc nó nó khuất tầm nhìn quá nên là chỉ có một cách để tránh nhau đó là len của ai nấy chạy chứ đừng có chạy lên qua len của người khác là mình không có thấy mình không có kịp thấy xe trên trên dốc đi xuống thì cũng thả thả dốc thì cũng chạy nhanh mà xe dưới dốc uh, chạy lên đó thì uh, cũng phải chạy nhanh để lên dốc kiểu gì cũng cũng nói được hết nên là nếu như mà chạy còn lấn lên nữa thì thì thôi nãy giờ máy ca đó mình mình không có kịp bấm camera cho mọi người xem tài xế xe khách chạy ẩu như thế nào luôn cuối năm rồi mà không có chịu thận trọng ăn tết cho nó vui vẻ chạy vậy rồi, rồi, rồi lúc có chuyện toàn nói phần phải không à? mình thích chạy đèo lắm mà cái bận à, lên còn còn sớm quá thì à, đến cái đoạn đèo này thì cái GoPro nó hết pin thời tiết nó lạnh quá cho nên là pin nó xuống nhanh lắm Ờ, nó hết pin mà làm biến dừng giữa đèo thay pin quá chạy luôn nên là trong buổi tối rảnh nè tranh thủ chạy một vòng đèo cho anh em xem không khí tết của đà lạt lại đàng hoàng từ tốn như mấy chiếc xe này